Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Toàn Phát của mình ngày hôm nay Ngày hôm nay chúng ta sẽ review hai căn nhà trọ tại Mỹ Phước 3 Một căn tại khu G của Mỹ Phước 3 Và căn này ạ, căn này chính là căn tại khu G nha Và căn này có giá là 1 tỷ 980 triệu Có một căn nhà phía trước và 4 phòng trọ Còn căn này có giá là 2 tỷ 120 triệu tại khu G gần với chợ Mỹ Phước 3 dân cư sắm Samsung ước. Căn này thì hiện tại đã có người thơ và phun phòng. Giá bán là một 2 tỷ 120 triệu. Thu nhập mỗi tháng dao động từ 10 triệu đến 15 triệu trên một tháng. Và hiện tại kênh Toàn Thành Phát sẽ review rất là nhiều căn nhà trọ tại khu vực Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3, Mỹ Phước 4, Mỹ Phước 1. Bên cạnh đó còn review những căn nhà trọ tại v ship 2,